con cái nghề con thì làm vườn thôi con năm nay 29 tuổi à vườn con trồng gì vậy tùng dạ vườn con trồng cà phê à tiêu điều điều cao su là vườn nhà của con hay gì tùng dạ vườn của con à, à. bao nhiêu mẫu con trước kia là nhà con có 10 mẫu nhưng mà sau này em gái con lập gia đình chia là chia cho mỗi đứa em gái năm sao và lấy chồng cho một đứa em gái mỗi đứa một cây vàng bốn đứa em gái thì đã lập gia đình hết rồi bây giờ mình à, nói chút xíu ưu điểm khuyết điểm của mình đi tùng ưu điểm của con là từ nhỏ là con có một tính rất tự lập thứ hai là con làm việc rất trung thực bất cứ việc gì con đã làm là con phải có trách nhiệm với nó đúng hoàn thành tốt nó dù nó có có khi mà làm nó xảy ra sự cố hay gì đó nhưng mà mình cố gắng khắc phục hết mọi thứ để hoàn thiện để không bị sai sót nhiều quá rồi con có điểm yếu gì không tùng điểm yếu của con là hay lo mà có tính bi quan bây giờ con lo gì mà thấy con run quá vậy dạ lo lắng liệu mình có thể hiện tốt uh, trước bạn gái cũng như gia đình bên bạn gái hay là có chú người ngồi đây không lo gì hết về thoải mái lên ha đúng mái rồi lên, rồi con bi quan cái gì nữa tùng dạ con làm việc gì con cũng suy nghĩ cái chiều xấu trước con sẽ suy nghĩ nó xảy ra đến đến mức nào đúng giống chú rồi sau đó là mình mình suy nghĩ giống như mình làm việc gì nó cái thí dụ thất bại thì sao ta mình dạ, tính trước rồi. đi để khi đã, tới, tới đó mình đừng có sốc nhưng mà khát vọng mình vẫn phải muốn chinh phục để thành công dạ. nhưng mà suy nghĩ điểm xấu nhất nó là như thế nào đúng không dạ. tốt không sao cả đó không phải điểm xấu đâu con rồi thôi bây giờ bên đây mình nói đi mình nói về mình chút xíu đi con à, dạ ưu điểm con nghĩ là con uh, dễ gần với lại uh, rất đúng giờ rất nguyên tắc à với um, rất biết suy nghĩ cho người khác khuyết điểm con là hay quên với lại ờ, con bị ờ, cảm xúc nó chi phối nhiều á là thiên về tình cảm nhiều hơn ờ, cho nên con... nhiều việc con không có xử lý theo lý trí được à con con xử lý bằng bằng cảm tính dạ. chứ còn không xử lý bằng lý trí hả vâng con có sợ yêu xa không dạ không con không sợ yêu xa con nghĩ là ít gặp nhau thì khi mà mình gặp nhau cái cảm xúc nó nó nhiều hơn với là mình trân trọng cái cái giây phút đó nhiều hơn tùng ờ, đó giờ có mấy mối tình rồi từ đó giờ cũng có một mối tình từ thời học sinh tuổi thơ con thì nói chung nó cũng xảy ra một sự cố là rất là là buồn mẹ con với ba con thì kết thúc nhau sớm rồi con với cũng cùng mẹ cùng để làm để nuôi em rồi con cũng lo đi học mà khi trong quá trình đi học thì có bạn đó là trong gia đình bạn có điều kiện á mà con đi học hồi đó nhà cũng nghèo lắm áo trắng con mặc mà nó nó cũ thì cả đồ của con mặc á là người khác cho chứ con đâu có được có tiền mà mua áo để mặc đâu đồ con là cậu con cho con mặc lại cái khi đi học cái bạn gái thấy con hồi đó con không có cảm giác là học là gì đâu lúc đó con cảm giác như là mình đi học cũng như nó buồn cái hai nơi gia đình nó nghèo nữa đi học người ta hay nói nhà không có ba này gia đình nghèo rồi người ta chăm chọc mình đó cho nên cái bạn gái ngồi cùng con bạn động viên con nhiều lắm ừ. bạn động viên con học kêu rồi dù thế nào bạn phải học đi bạn phải vượt lên đừng đừng đừng đừng vì vậy mà mình người ấy xin tình yêu với bạn đó là tự nhiên em con thương thầm bạn ấy Ừ. từ đó lớp 6 đến lớp 9 luôn chung là con cũng ờ, thăng trầm hỉ nổi ố cũng trải qua nhiều rồi cũng là một người đàn ông bản lĩnh vượt qua những khó khăn rồi ha con có trải qua mấy mối tình rồi à, dạ con chỉ có một mối tình đơn phương năm 26 tuổi thôi tới giờ này bạn có biết là con đơn phương bạn chưa con có cái là con thích ai là như cả thế giới đều biết nha ừ. <laughs> nhưng mà bạn không không có tiếp nhận cái tình cảm của con à tại vì cái bạn đó là có bạn gái rồi ồ vậy hai đứa con giống nhau quá thì bây giờ con mong muốn là cái người bạn của con sẽ như thế nào người yêu của con ờ dạ cái anh đó ờ, trưởng thành tính ấm áp một chút xíu biết quan tâm với ờ, người khác Ừ, trưởng thành là có rồi đó nha ừ. ấm áp thì chưa biết chút xíu con rồi có ấm không có luôn đó nha quan tâm là có luôn bởi vì nhà bốn em gái nó phải đi học vừa làm để phụ gia đình đó. phụ mẹ từ lúc nhỏ nuôi em ừ. gái mà ừ. chào con con chào cô ừ. rồi còn ngoại hình thì sao à, chỉ cần cao hơn con chút xíu được rồi con cao con cao ờ, mét năm lăm thôi à. mét năm lăm hả chứ con cao nhiêu chứ con cao mét sáu sáu chín mét sáu chín gần mét bảy đó con à yên tâm hả được con có thích ờ, đàn ông để tóc như thế nào không à, dạ gọn gàng là được thôi tóc gọn ha dạ. này quá gọn rồi tóc trắng, trắng ngay ngay trắng không tóc giống tóc chú quyền linh với con ra đây đi ra đây nè tóc này giống giống tóc tôi chờ <laughs> chú đó Chào con con có thích cái tóc mà mái chấn thích vậy tóc không <laughs> chú không hôm qua là chú lấy cái rổ á con chú úp lên tóc anh bên đây cũng <laughs> ngang ngang vậy đó đều nó không bằng chú thôi thích người đàn ông như thế nào sáu muối hay là ốm yếu hay là mập mạp hay là sao đó dạ, không có một chút thư sinh xíu <laughs> dạ đâu được ước thấy thôi được rồi được ừ. rồi con muốn có một mẫu hình trong mơ thế nào con thích một người bạn gái có tính gọi là biết chia sẻ đối nhân sự thế trong lời ăn tiếng nói trong gia đình ừ. cái thứ ba đó là da trắng trắng cái cuối cùng đó là đừng ích kỷ có thích gái đẹp không dạ đẹp hay dễ thương con nghĩ là dễ thương sẽ thương nhiều hơn đẹp thích dễ thương đúng không dễ thương được cái nào ờ, cũng tốt hết chứ đẹp khác dễ thương nha ông nội đẹp dạ, ông nói tôi đi tôi đẹp hay dễ thương cả hai con đi với ai dạ con đi với đồng nghiệp con đồng nghiệp con chào nghiệp. cô uh, hồng vân con chào chú quyền linh qua cái cách nói chuyện của bạn nam này á thì con thấy bạn là một người rất là thật thà ngại một cái là hai bạn bây giờ cái khoảng cách địa lý hơi xa và trong khi đó công việc của bạn trang á, thì đa phần là làm việc ở công ty cái cái thời gian mà dành cho bản thân cũng không có được nhiều lắm vì vậy cho nên là bạn có thể nói về khoảng, khoảng cách địa lý thì hai bạn có thể là dành cái thời gian nào đó trong tháng một vài ngày để hâm nóng lại hoặc là để làm nóng cái tình cảm của mình lên rồi cảm ơn ờ, nhà gái còn con con đi với ai dạ hôm nay con đi với mẹ con chào ờ, anh Nguyễn Linh và cô ờ, Hồng Vân tôi ở nhà cũng coi miết rồi cũng khuyên nó nhiều lắm cũng muốn về đăng ký rồi đi đi tìm <laughs> mà giờ nói thì nó ngạn ngào <laughs> khó nói sao vậy sao có gì thì cứ hai con tìm hiểu uh, má thấy được ờ, thế hả? thấy chú Hường Linh với cô Hường Vân mà làm mai cho con <laughs> được rồi má cũng mừng rồi nói một vài câu với con dâu tương lai đi cảm nhận cháu thế nào má thấy con cũng dễ thương dạ cảm ơn má có khuyên lời à. nào với với con trai của mình không dạ má khuyên là con trai cố gắng cố gắng chinh phục uh, ờ, yeah. Dạ. bạn này đúng không dạ yeah. ừ. trời ơi đâu phải đơn giản đâu người bốn đứa con gái ừ. một người con trai rồi bốn đứa đi lấy chồng hết rồi còn đứa con trai trụ cột thì lấy vợ mới hạnh phúc chứ đúng không cô hả còn thằng con trai thôi có dồn hết cho nó trai trượt thôi mở rào bắt đầu đi tùng dạ rồi đứng lên tặng hoa đi chết đứng nữa rồi tùng nó chết đứng luôn rồi chung là anh đến từ Đắk Nông xuống đây thì anh không có gì hết á Chỉ có um, bó hoa tặng em Dạ <laughs> em cảm ơn Em có một món quà này um, Trong đó là gia tự em làm á Và em cũng nghĩ là nó hợp với anh dạ. Anh có muốn mở ra xem xem không? Mở đi, mở đi Tùng Anh mở đi Trên đây là những con hạt em gấp á Và um, có con là sẽ có chữ còn có con là không có chữ anh muốn bóc thử một một con thử anh thì thích anh thì anh thích màu hồng Em sẽ lấy rồi anh mở ra lúc nãy em có nghe anh chia sẻ là anh là người lo xa đúng không ạ đúng rồi à, khi mà anh bóc trúng con hạt này nè anh chắc chắn không biết cắt nó đâu ha và khi mà anh mở ra nếu mà nó không có gì á trong tờ giấy này là không có chữ ha là nó giống như là cuộc sống vậy đó là có những điều là mình có rất nhiều điều là mình muốn nhưng mà uh, nỗ lực hết sức cũng chưa chắc là có được bút thêm một con nào có chữ nó đi cùng <laughs> thử xem Khó thế nào không biết con nào có chữ thế nào trong đó ghi em sẽ về bình phước với anh không <laughs> thì rất nông không nha không có đâu ạ à. đó cái đó nhiều chữ á cô liếc sơ sơ anh đọc không? chúc anh bình bình an an vui vẻ vui vui vẻ vẻ chữ anh xấu lắm hả quãng đường phía trước đúng chúc anh bình bình an an vui vui vẻ vẻ quãng đường quãng phía đường trước. phía trước ok con cũng có một ước mơ con đang con nói luôn đi con thay vì con viết giờ con nói luôn đi con ước cái gì ước mơ của con là muốn trở thành mở, mở một quán cà phê cho riêng mình đó là những cái cà phê con làm ra vậy là quá tốt rồi con cứ viết lên ước mơ của mình à để anh nói trước <laughs> anh nói thiệt là anh là người nông dân thật chất phát lắm nhưng mà à, không biết là trong tương lai anh và em Ờ, có thể viết lên được câu chuyện ước mơ của anh hay không nhưng mà anh mong hiện tại ờ, chúng ta cứ cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau ờ, anh cũng có ưu điểm gì đó để cùng viết lên ước mơ của em và ước mơ của em là gì con rung hả con đời ai cũng phải có ước mơ nha con em là cũng muốn là mở um, một cái giống như um, cái gì đó của riêng mình giả sử như một cái uh, tiệm may hay là một cái um, công việc gì đó mà nó cụ thể để có thời gian uh, chăm sóc cho bản thân mình và cũng như dành thời gian cho gia đình thôi mà hiện tại thì em chưa hoạch định <laughs> chưa nghĩ ra một cái nghề gì à. để làm cho dạ, quán cà phê đó là tốt Đúng rồi rồi mở quán cà phê quản lý quán cà phê đồ ha trao nhau cảm nhận thế nào đi lần đầu tiên gặp nhau đó em thấy anh thế nào em thì thấy anh hiền à, coi cách nói chuyện anh thì em thấy anh ờ, thật thà và theo như em nghe được cái chia sẻ của anh thì anh là một người trưởng thành cô gái nào đó mà lựa chọn anh thì về tương lai thì rất là giống như có một chỗ ờ, nương tựa rất chi là vững chắc thì em nghĩ vậy anh cảm ơn anh tính nói em nói có thể chia sẻ thêm nữa không tại vì em hay quên chứ là em nhớ tới đâu em sẽ hỏi anh chứ xíu là em sẽ quên mất không anh cảm nhận em em có phần sống gọi là nội tâm rất nhiều em là người thích được à, người ta bảo vệ được tạo cho em có cảm giác được một mái ấm gia đình là ấm áp mà em cần một người đàn ông đủ trưởng thành để bảo vệ em lo lắng cho em chăm sóc cho em nói xa hơn nữa là cũng như làm gương cho em cũng như cái con của em à. vậy con thấy con đủ bao nhiêu phần trăm cho cái ước mơ đó theo con thì à, khả năng của con làm thì con sẽ cố gắng làm bao nhiêu phần trăm theo bản thân con nghĩ thì không ai trọn vẹn gọi là một trăm phần trăm hết nhưng mà con sẽ cố gắng làm hết một trăm phần trăm năng lực của con những ừ. gì con đang có à, bạn trai bước tới nắm tay bạn gái đi nói bằng cả trái tim của mình nha nhìn thẳng vào nhau chúng ta có nhiều thời gian nữa anh hy vọng rằng hôm nay khoảnh khắc này hãy cho nhau một cơ hội nếu mà chúng ta cùng nhịp tim cùng đập thì chúng ta cùng đi xây dựng ước mơ của hai đứa rồi. em có suy nghĩ gì không em có một cái đó là trong tình cảm á là nếu một khi em có cảm xúc với đối phương thì um, phải như bằng mọi cách em sẽ cố gắng nắm bắt còn nếu như không có cảm xúc thì em sẽ không miễn cưỡng hết thời gian nếu đúng chúng ta có cảm xúc thì đừng ngại ngùng bằng mọi giá bấm ngay cái nút đó một hai ba Hết thời gian Rồi Như vậy là cô gái không bấm nút Cho cho con chia sẻ một chút xíu đó Rồi. là Em đúng như anh nhận xét đó là Em muốn có một người yêu thương, quan tâm em, bảo vệ em Nhưng mà em muốn ờ, Tại vì em chưa từng yêu, chỉ là em muốn mình có được trải nghiệm những cảm xúc yêu đương như bao nhiêu người khác thôi Chỉ là em không thể vội vàng đồng hành với anh được chúc hai bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình